Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Monanel Video này chúng ta sẽ tiếp tục với ờ, những mẫu cỏ bản cơ bản nhé Mình vẫn sử dụng màu xanh lá Đầu tiên mình sẽ vẽ một cánh lá uh, nét rợn lớn ở góc bên phải bên dưới nhé Tiếp tục mình sẽ vẽ thêm một cánh lá đơn Phía bên trên sát bên mình sẽ sử dụng màu trắng, màu xanh lợt, màu xanh chuối, màu xanh đậm và màu đen ba màu nhé tiếp tục thêm một cánh nữa Rồi mình tán thêm một này Chủ đạo của mình là trắng, xanh và đen Mình tô lại này Cho nó đậm nét hơn Tô lại thêm một lần nữa vẽ một cánh nhỏ chữ u nhỏ phía bên trong đè lên ờ, cánh lá dợ bên ngoài nhưng mà mình đừng có đè lên hết nhé mình phải trừ lại cái phần xanh phần đen ở bên dưới nhé đừng đè lên hết vẫn tô lại một cánh lá rợn lá đơn á, kéo xuống và cánh bên này kéo lên nó ôm lấy cái bông nhá tô lại thêm luôn luôn phải tô lại để cho nó đậm nét sau đó thì mình sẽ sử dụng cỏ râu pha màu màu xanh và màu trắng để mình viền cái cắn nó lại viền mỏng thôi nha cả nhà trong cọ bản thì có rau không thể thiếu được nha vậy là đã hoàn thành xong mẫu à, cơ bản về cọ bản rồi đấy chúc mọi người thực hiện thành công mọi người vẽ xong mọi người có thể gửi vào trong nhóm vẽ móng nghệ thuật cùng Amona trên Facebook rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo